Chuyện tình đôi người chan chứa không bao giờ vơi Như dòng suối tình em ai Có anh và em còn ai còn ai nữa Đã yêu nhau trong cuộc đời Chuyện tình mình một chiều dừng chân chú mưa Ta bên nhau nhìn công viên lá đổ tuy chưa quen mà sao tình như đã dấu ngoài con em trời là mưa tuôn nên khiến suối anh gặp em cho mình kết lời hẹn ước cớ sao trời cho tình yêu rồi ngăn cách May ai không rơi lệ sầu Tình vừa nồng thì vừa được tin xót thương Em ra đi về bên kia cõi đời Sẽ tan lăn buồn trong lòng phố vắng khóc em âm thầm ôi em về đâu vui lắm mối duyên đầu ơi em còn đâu tuổi xuân mình đàn chờ nay em về đâu về thế giới xa nào cho đời hiểu hết như nghĩa trang một mình lê bước anh đến công viên ngày xưa nghe lan dã buồn xạo xao ngỡ linh hồn em tựa theo ngàn cơn gió oán than khóc duyên ban đầu này là vương kỷ niệm ngày ta mới quen đầy công viên chiều xưa theo mỗi tình này không em vương hoán buồn sợ san nghe tràn lạnh lùng chờ nay em về đâu về thế giới xa nào cho đời nhiều hạt như nghĩa trang một mình anh lên nghe làn gió buồn mạn mạn ngỡ linh hồn em tựa theo ngàn cơn gió oán than khóc duyên ban đầu này là gương kỷ niệm ngày ta mới quen đầy công viên chiều sửa theo mỗi tình này không em vương hoan buồn sợ sát Nghĩa trang lạnh lùng Này là gương kỷ niệm ngày ta mới quen đầy công viên chiều xưa theo mỗi tình Này không em vương hoan buồn sợ sáng kia trang lạnh lùng khó biết nào đẹp hơn ngày đôi ta bắt đầu có đớn đau nào nặng hơn ngày mình xa nhau có đôi mắt nào buồn hơn bờ mi em tuôn tàu có đắng cay nào bạn em vội vàng quá mau Người đàn ông đang đi bên em là người như thế nào Sợ người ta không yêu thương em Anh biết phải làm sao Nếu một ngày người yêu em vội vàng Em đừng cần những thứ cao xa Nếu sau này họ ra đi vội vàng anh vẫn chờ em dẫu một man Biết em thương người ấy rất nhiều anh hỏi lòng anh có bao nhiêu Trái tim em giờ đã quen luôn chiều Xin đừng quên ta đã từng yêu Có thước nào đẹp hơn ngày đôi ta bắt đầu Có đớn đau nào nặng hơn ngày mình xa nhau Có đôi mắt nào buồn hơn bởi vì em tuôn sầu có đắng cay nào bạn em vội vàng quá mau Người đàn ông đang đi bên em là người như thế nào Sợ người ta không yêu thương em Anh biết phải làm sao Nếu một ngày người yêu em bội vàng, Em đừng cần những thứ cao sang Nếu sau này họ ra đi vội vàng Anh vẫn chờ em đâu vốn mang Biết em thương rất nhiều anh hỏi lòng anh có bao nhiêu trái tim em giờ đã quen buồn chiều xin đừng quên ta đã từng yêu nếu một ngày người yêu em bội bạc em đừng cần những thứ cao sang nếu sau này họ ra đi vội vàng Anh vẫn chờ em ra ô hồn mà Biết em thương người ấy rất nhiều anh hỏi lòng anh có bao nhiêu trái tim em giờ đã quen nuông chiều xin đừng quên ta đã từng yêu xin đừng quên ta đã